Tập 13 Tam muội Huynh có thể làm gì cho muội Mới khiến muội vui hơn Đại ca Muội có một tâm à. nguyện Mong huynh đáp ứng cho muội Chỉ cần việc ta có thể làm Ta nhất định đáp ứng cho muội Đại ca, mọi người nói đêm thức tịch trong nhân gian rất náo nhiệt Còn vài ngày là đến thức tịch rồi muội trước giờ chưa lần nào được đến thức tịch ở ngoài cung Nên muội muốn huynh cùng với muội Chỉ chuyện này thôi hả? Không thành vấn đề Vì đại ca sẽ đón đêm thức tịch cùng muội Tay muội còn đau không Không đau nữa rồi Lúc đầu đại ca dùng kim đao đó Quỷ đi dung mạo của muội Bây giờ muội lại vì huynh Mà làm thương ở tay Huynh thật cảm thấy hổ thẹn Lúc nào huynh cũng làm muội chịu khổ Đại ca đừng nói vậy Nhìn thấy vết thương này Là mùi sẽ nhớ đến quân Thật ra mộ thấy nó cũng không phải là chuyện xấu Đây cũng coi như là dấu ấn mà đại ca lưu lại cho muội Qua sinh tử luân hồi Giữa biển người mênh mông Đại ca cũng có thể nhận ra muội Tỷ tỷ, cô ta đang học theo tỷ Biết là Dương Anh sẽ mềm lòng Tỷ còn tác thành cho cô ta không Muội thật không chịu được nữa Tỷ biệt thiệt Mà còn phải tỏ ra độ lượng tốt bụng Tỷ không nghe muội khuyên Muội à, không thèm đấy ý tới tỷ nữa Muội đi đây Muội đi đâu Là muốn đi tìm bằng lan nữa hả Muội cẩn thận rước họa vào thân Tỷ lo cho mình trước đi Đừng có tự làm khổ bản thân nữa Đại nhân Kinh thành phái người truyền tin tức về Kim Hoàng Tam Thiếu chính là tịnh công chúa Đã tìm được Kim Hoàng Tam Thiếu rồi Mau phái người đi lấy đi Dương hậu đừng nóng vội Muốn cứu mạng của đại dương tử Bắt buộc là người sống mới cứu được Vì thế phải phái người đắc lực Cướp chí tịnh đó về tập dạng cổ Nơi này các kinh thành cũng phải một tháng đi đường Đi tới đi về Con ta nếu không giữ được tính mạng Ta còn cần Kim Hoàng Tam Thiếu để làm gì Dương hậu bình tĩnh đừng có nóng Giang nô là tâm phúc của thần Võ công pháp thuật của hắn cao cường Pháp thuật của hắn có cao cường mà ngươi không Tại sao ngươi không đi Ngươi là sợ sau khi ngươi đi khỏi Địa vị của ngươi ở đây không giữ được bị kẻ khác thay thế đúng không Dương hậu tư độ không dám Chỉ là nếu thần đi kinh thành E rằng tính mạng dương tử Càng khó an toàn Ta thấy ngươi rõ ràng là giáo biện Dương hậu Tin hay không là tùy người thôi Thần nói người biết Hồn phách của đại dương tử Cần thần bảo vệ Nếu thần đi rồi E rằng đại dương tử Sẽ hồn rời khỏi xác Đến lúc đó Cho dù người tìm được kim loại tâm khiếu E rằng cũng không cứu được mạng đại dương tử Ngươi Được Lần này ta nghe theo ngươi Có điều phải nhanh lên Xin Dương Hậu yên tâm Vì cứu đại dương tử Dạng nô sẽ đi cả ngày đêm Đoạt được thiên hoàng tâm khiếu Trưởng lão, dạng nô có một chuyện không hiểu Chủ nhân sao lại phải giúp Dương Hậu cứu đại dương tử Hắn ta chỉ là một phế vật Mẹ còn hắn đối với ta Còn có chỗ dùng Hiện tại quan trọng nhất là Phải lấy bằng được viên hoàng tâm khiếu Chiếc trăm ngọc này là của Trịnh Phu Nhân Ngươi cầm chiếc trăm này đến Kinh Thành tìm nhị dương tự trước Hắn ta nhìn thấy Sẽ biết ngay tánh mạng mẹ hắn đang nguy cấp Ngươi dùng vật này ép hắn để hắn lấy kim hoàng về Dân, và nô hiểu rồi Chỉ có điều nếu nhị dương tử không nghe theo Dạng nô có nên giết người diệt khẩu không Cậu ta là người quan trọng với bản trưởng lão Không có việc gì thì không được giết Hơn nữa Người phải hết sức giúp đỡ cậu ta Dân, Giang Nô hiểu rồi Chỉ là Sao trưởng lão lại coi trọng nhị dương tử vậy Bởi vì Bởi vì cậu ta là <laughs> Dạ nô hiểu rồi Dạ nô nhất định không phụ sự ủy thác của chủ nhân Dốc toàn lực giúp đỡ vì dương tử Đem thiên hoàng tam khiếu trở về Mặt tướng tham kiến Lan Phi Mới đến hả Mặt tướng Trịnh Cát Phó úy cấm quân Chẳng lẽ hắn là người bằng nghĩa phụ nói đến Để ta thăm dò hắn chút Trịnh phó quý không phải là nhân sĩ kinh thành đó chứ Quê của tại hạ Ở Khê Trấn ờ, à, Sao trùng hợp vậy Ngươi và ta là đồng hương Hoàng cung rộng lớn như vậy Không ngờ ta lại có thể gặp được người cùng quê Thật là chuyện hiếm gặp Ta rời quê đã nhiều năm rồi Ta vẫn luôn rất nhớ quê hương nơi ta sinh ra Không biết hiện tại ở quê có thay đổi gì không Bằng không, ngươi đi theo ta Kể cho ta nghe những thay đổi ở khơi trấn Mặt tướng tuân lệnh Trịnh phó ý không cần câu nệ Ngồi xuống từ từ nói Nương nương Chỗ ta có loại rượu tốt nhất ở Trường An Trịnh phó tướng thử xem Mặt tướng không dám Mặt tướng hiện tại đang làm gì Không tiện uống rượu Vậy coi như ta và ngươi nhận đồng hương đi lương lương suy nghĩ nhiều rồi Mạc tướng thật sự không dám uống rượu Hơn nữa Mạc tướng nhiều năm ngao du bên ngoài Rất ít khi về thăm lại cố hương Vì việc cố hương có những biến đổi gì Mạc tướng cũng không rõ tình hình Thỉnh lương lương trách tội Được thôi Vậy ta không miễn cưỡng trịnh phó quý nữa Ta nghe nói Trịnh phó úy là do Tiêu Dương và mặt Thị Dậy giới thiệu qua đây. Trịnh Phó Quý rất thân với bọn họ hay sao? Trịnh Cát chỉ là một thường dân dạ Trên đường đến Kinh Thành may mắn gặp được công chúa Nhưng không có tham giao Nhờ được công chúa khen ngợi Nên mới nhận được một chức vị trong cấm quân Nghe nói Việc hôn nhân đại sự của công chúa Vẫn luôn làm bệ hạ đau đầu Lần này có người đến cầu hôn Chỉ đích danh tịnh công chúa Nhưng tính tình công chúa cương liệt Không nghe theo lời mà quỷ đi dung mạo Quả thật đáng tiếc Nhưng thân là nữ nhi Sớm muộn gì cũng rời xa hoàng cung Đến lúc đó mặc thị vậy cũng rời xa hoàng cung Trịnh phó quý Ngoài người quen là bản cung ra Thì không còn ai chiếu cố người rồi Đa tạ nương nương quan tâm Mặt tướng là người mới đến Không hiểu chuyện trong cung Nên chỉ có thể dốc lòng dốc sức Làm tốt trách nhiệm của mình Vậy nếu như ta Có việc cần trịnh phó tướng làm Trịnh phó tướng Có liều mình vì ta không đây Mặt tướng đương nhiên phải tận trung với bệ hạ và nương nương Rượu này hơi mạnh Sao uống một chén mà đã sai rồi Nương nương Nương nương Nương nương ngồi đi ạ à. Nương nương uống nhiều rồi Để thần đi gọi cung nữ Truyền thái y cho nương nương Trên người hắn dường như có phong ấn Lẽ nào Không nhìn đường hả Xin lỗi đại nhân Mặt tướng không nhìn thấy đại nhân Người muốn làm gì Đưa đao cho ta Thật sự xin lỗi đại nhân Mong đại nhân lượng thứ Lần sau đi đứng để ý chút Trong cung không phải là nơi ngươi có thể đi vừa. Dân Mặt tướng là người mới Không hiểu quy tắc Mong đại nhân lượng thứ người này rất khả nghi Chẳng lẽ hắn có liên quan đến việc hành thích công chúa Huynh chắc chắn thì vậy đó vào hậu cung sau. Người thì vậy đó vào hơn một canh giờ mới đi ra Sau đó ta ngầm theo dõi hắn Muốn tra ra chân tướng Nhưng không ngờ Sau khi hắn vào qua phường ở chợ Thì liền mất dấu Huynh có nhìn rõ Kiếm của hắn ta thật sự giống như binh khí đã ám sát công chúa sao Đúng vậy Sau khi ta và hắn chạm nhau Ta có giúp hắn nhặt binh khí Ám khí trên mặt kiếm đúng là ta đã có nhìn thấy qua nếu vậy, thích khách đích thực đến từ hậu cung, người dẫn lớn nhất chính là Lan Phi. Từ trước đến nay đã có hiểm khích với công chúa và ta đấu kỵ hoàng thượng sùng ái công chúa nên đã nhẫn tâm xuống tay, không có căn cứ xác thực, cũng không thể chứng minh là do Lan Phi làm được. Phải điều tra rõ ràng người thì vệ đó trước. Được, ta sẽ cố gắng điều tra thật kỹ rồi sẽ báo cáo cho huynh để chúng ta biết đường tương liệu. Trình huynh, huynh thân thủ bất phàm, sao lại để mất dấu hắn vậy? Ta... Ta Ta trước giờ chưa đi qua những nơi phong nguyệt như Vũ Phường Ta vừa vào thì sẽ bị mấy cô nương kéo lại Nên mới để mất dấu của hắn Người tuấn lãng bất phàm như huynh đây Đương nhiên là các cô nương thích rồi Có điều huynh cũng thật thà quá Hôm khác ta sẽ đưa huynh đi mở mang một chút Quen rồi thì sẽ không à. sao Có người muốn hại công chúa Ngươi còn tâm tình để bàn chuyện phong lưu Hiện giờ công chúa ở trong phủ của ta Có dương đại ca luôn canh chừng Nguy hiểm đâu ra chứ Trước mắt việc quan trọng nhất phải điều tra ra Ai là người đứng sau việc mưu hại công chúa Trịnh Cát, Huynh tiếp tục giám sát hậu cung Có tin tức gì lập tức báo cho ta biết Ta hiểu Về việc điều tra lên lịch thích khách Ta cần mặt thì vậy Phối hợp với ta Thật đáng tiếc ngươi còn là người bắt yêu đấy Nhìn huynh xem Trông huynh cứ như một tên ăn mày Nếu không phải sư tỷ của ta Luôn đem giới luật trong sư môn quản giáo ta Ta khuyên tỷ ấy cũng không chịu nghe Không chịu hiểu ra làm chúng ta mới ngày càng khổ cực thế này Cho nên ta nói vị sư tỷ của ngươi đó Chính là cục à? đá cứng đầu ngoan cố Theo như ta Nên đem chúng ta dứt vào địa ngục hàng băng Cùng với cái tên thạch thần thối đó Còn có con rắn hàm ăn ở đó nữa Cùng nhau mới được Thế tước cô nói gì vậy Sao ta nghe một lần cũng chẳng hiểu Ngươi bắt được con yêu nào à? chưa Vẫn ờ, chưa nhưng mà mấy ngày gần đây Ta chắc chắn con lão yêu đó nhất định xuất hiện Đã đến lúc ta bắt được yêu rồi Đem đến quan phủ đòi tiền Lúc đó ta mời quan cơm Phải cảm ơn cô thật cẩn thận mới được Không cần Ta bây giờ ăn ngon mặc đẹp Ngân lượng không thiếu Thái tước Cô là tiểu thư con nhà giàu hả Không phải Chỉ có điều Có người xuất tiền cho tỷ muội ta tiêu Ta cũng vui vẻ mà tiêu thôi Vậy Người đó là thân thích của nhà cô sao Dạ cũng không phải Người ờ, đó Chỉ miễn cưỡng coi như bạn bè thôi Thái tước Một nam tử tự nhiên đó tốt với phụ nữ nhất định phải có mưu đồ gì đó Mà nữ tử cũng nên giữ mình trong sạch Không thể nhận bố thí của người khác Thân là nữ tử Phải biết tự trọng Tiểu tử thối nhà ngươi Cô ta không đoan trang sao Vậy đồ của ta không phải là đồ sạch Ngươi đừng có ăn nữa Thái tước Ta không phải có ý đó Không phải ta khinh thường cô đâu Ta ta chỉ sợ là cô bị nam nhân lừa gạt thôi Ngươi không phải là nam à. nhân sao Để nào ngươi cũng muốn mua đồ với ta à Ta Ta không giống Ta thề với hình nghĩa thì trừ yêu Ta nói với cô tuyệt đối Không có ý nghĩa gì khác Ta chỉ là Ta chỉ là sao Chỉ là ta Coi cô như bạn bè Không muốn bạn bè mình phải chịu thiệt thôi Ta không bao giờ coi khinh bạn bè được Vậy người chứng minh cho ta xem Cô xem đồ của cô đã bị rơi xuống đất Ta cũng không khinh rẻ nó à, Đừng có ăn nữa Bẩn rồi Đồ ngốc nhà ngươi cũng có chút đáng yêu đó Đó là gì vậy à, Đây là pháp khí truyền tin của sư môn bọn ta Sư tỷ muốn tìm ta rồi Có lẽ là muốn chuẩn bị cho buổi tối để bắt yêu lại là bắt yêu Bắt yêu rốt cuộc có gì vui chứ Phải canh nhiều đêm liền Không ngờ sao Thái tước Sao cô biết bọn ta đã canh mấy đêm liền Còn không phải vì người trong lòng của tỷ tỷ ta Cũng giống như các ngươi Mấy ngày nay luôn bắt yêu quái Phiền cũng phiền chết được Nếu như đã có quan phủ bắt Thì chắc không cần người bắt yêu các ngươi đâu Không phải người nói là bằng hữu của ta sao Cùng ta đi chơi đi Thái tước còn yêu quái này tàn hại sinh linh Gây hại cho bách tính Khiến người dân trong thành lo sợ Còn trừ yêu diệt ác là chức trách của người bắt yêu Sao ta có thể khoanh ta đứng nhìn chứ Xin lỗi, hôm khác sẽ đi chơi với cô nhé Thái tước, cô đừng giận Ngày mai là thức tịch ta sẽ đi chơi thoải mái cùng cô Ta không cần Bản cô nương trước đây không thiếu bạn Có thêm người cũng chẳng nhiều Bớt người cũng chẳng thiếu Thái tước, cô là người tốt Nhất định có rất nhiều người bạn tốt quanh cô Ta đi đây Ngày mai giờ tuất Ta đợi người ở đây Không được lấy chuyện bắt yêu cánh thế ta Được Ta đi đây Nghĩa phụ Lăng nhi Con tới rồi sao Nghĩa phụ trên người trịnh cát có phong ấn do yêu quái làm phép để lại Giờ con không biết trong người hắn có loại cổ quái nào Nhưng nhất định có quan hệ tới yêu Con phải chú ý hơn tới người này Có thể sau này hắn lại có tác dụng cho chúng ta Nghĩa phụ, thương thế của người thế nào rồi? <laughs> Nói ra lại thấy hận Tên Dương Anh đó Còn có cặp tỷ đệ trừ yêu kia nữa Cả ngày trấn giữ trong thành Hại ta không thể kịp thời hút máu trị thương Khiến ta càng già đi nhanh chóng hơn Mấy đêm nay Dân trong thành rất ít khi ra khỏi cửa Phòng vệ trong thành rất nghiêm Khiến ta khó mà ra tay được Nghĩa phụ Ngày mai là thất tịch Tới lúc đó sẽ có rất nhiều người ra ngoài chơi Người đông hỗn loạn Người có thể nhân lúc đó mà ra tay Ta cũng nghĩ như vậy Đợi tới đêm mai Ta phải hút máu của vài người mới được Để thương thế của ta Có thể sớm bình phục Đại ca Hôm nay là thất tịch huynh đã hứa sẽ đưa muội ra ngoài chơi Ta muội Đại ca đúng là đã hứa với muội Nhưng hôm nay là đêm thất tịch Người đông phức tạp Lão yêu chắc chắn sẽ ra ngoài tác quái Làm hại người dân Muội vẫn là để huynh đi tuần tra đi nhưng mà đại trường phu nhất ngôn cửu đỉnh Sao có thể nuốt lời chứ à, Hay là thế này đi Mùa nói nhị đệ cùng đi với muội Huynh tin hai người sẽ chơi rất vui vẻ Biểu huynh Dạo này kỳ lạ thần bí Cũng không biết đang bận việc gì muội chẳng muốn để ý đến huynh ấy đâu Thế phải thế nào đây Đại ca Lão Y biết hôm nay quân sẽ đi bắt hắn Chắc chắn hắn đã trốn khỏi kinh thành rồi Huống hộ, mụ đã dặn dò trịnh cát kêu quân ấy dẫn cấm quân tăng cường phòng bị Thế nên đại ca cũng nghỉ ngơi đi Mùa đưa quân đi nơi náo nhiệt nhất, thú vị nhất kinh thành Thế nào? Đại ca Tam muội Vài ngày nữa là về cung rồi Sợ là sau này sẽ không thể chơi thức tịch được nữa Nếu đại ca không bằng lòng đi <laughs> Vậy thì thôi đi Ta muội Thôi được Đại ca sẽ đi chơi với muội ờ, Đúng rồi, Tiểu Di và Thái Trước Lần đầu đến Kinh Thành Hay là chúng ta cũng mời họ cùng đi Thêm người thêm vui, muội thấy sao Dương đại ca ờ, Tiểu Duy Huynh và tình Nhi đang nói Hôm nay là thất tịch Hẹn nhau ra ngoài chơi Hai muội cũng cùng đi thêm cho vui không cần đâu Mấy ngày trước Dương Đại ca đêm đi bắt yêu Tiểu Di lo lắng Đêm không ngủ được Hôm nay Dương Đại ca không cần đi bắt yêu Tiểu Di lại không thích nơi đông người Muốn ở lại phủ nghỉ ngơi cho khỏe Sức khỏe muội yếu Vậy hãy nghỉ ngơi thêm đi Thế Thái Tước thì sao Muội nghe Thái Tước nói Muội ấy đã hẹn với bằng hữu rồi Dương Đại ca không cần lo lắng Cứ yên tâm đi chơi thất tịch với công chúa đi Vậy được đối chết mất Là không tìm được lão yêu đó Ta sắp chịu không nổi nữa rồi Sư tỷ Đệ còn ít đồ ăn Tỷ ăn tạp cho đỡ đói Chỗ này đệ lấy ở đâu ra Có phải là của con nha đầu đó Không phải Là Là đệ tự mua Mua để lấy tiền đâu ra Đệ, đệ đang nói dối Nhất định là cô Thái cái gì mà trước đó đúng không Không phải Là đệ tự lấy bằng sức mình Sư tỷ, tỷ ăn mau đi Để đói nữa, tỷ sẽ ốm đấy Là người trừ yêu Dùng sức lấy như vậy đã làm mất mặt lắm rồi Đệ lại còn mua Cái này nhìn có vẻ rất đắt Đệ không có đầu óc à Tức chết đi được Sư tỷ, tỷ, đừng uống sư tỷ Trong bình này của đệ là cái gì vậy Muốn hại chết ta sao Là rượu đệ thèm uống nên Đệ cũng không biết tỷ sẽ uống nó Đệ cũng biết là không thể uống rượu sao Uống một ngụm là sai ngay Sư tỷ Sư tỷ Ngã, ngã, ngã Được rồi Tỷ sai rồi Sư tỷ Sư tỷ Sư tỷ Rượu này vốn dĩ để chuẩn bị cùng thái trước Đi chơi đêm thức tịch Ai bảo tỷ ham uống Tỷ ngủ cho con đi đời à, cũng có thể yên tĩnh vui chơi một tối à? Để đi chơi đây được thành như mắt từ nào mất Câu sau là gì vậy? Ừ, Nghĩ xem Nguyên làm uyên ương chẳng làm tiên ừ, à. <laughs> Đi Tới bên đó xem xem à, Đại ca Quỳnh nhìn cái này xem Đây là câu đối Cầu trời là mong có được lòng người Quỳnh đón xem câu dưới là gì Ta cũng không biết Câu dưới làm bạc đầu không chia ờ. xa tam muội muội biết nhiều thật không ngờ đêm thức tịch dưới nhân gian lại vui như vậy Vì mà nhân gian Thái tứ cô nương cô càng nói càng thấy kỳ lạ Ý của ta nói Nhà ta sống trên vùng núi cao Trước giờ chưa từng có lễ thức tịch Thì ra là vậy Tớ xem đèn thả xong chọn một cái đi Đại ca Huynh nhìn câu này Đây là tác phẩm của Lý Bạch Nhớ nhau không biết ngày nào gặp Lúc ấy đêm ấy Chăng chứa tình vẫn là mấy chuyện tình cảm tam muội muội có thích đèn hoa này không hay là ta mua nó cho muội nhé không cần đâu tam muội cũng không thích lắm đại ca huynh nhìn cái này xem câu thơ này rất dễ hiểu thân không sắc phượng đôi bay lên tam muội muội đừng làm khó đại ca nữa Muội cũng biết ta là người luyện võ Đối với mấy chuyện thờ ca phú đối này Ta không hiểu chút nào Hết cách rồi Vậy chúng ta <laughs> Chúng ta tới phía trước xem đi Được Lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ đã qua đời. Ta được sư phụ nhận nuôi, học nghệ trên núi. Sư phụ thanh tịnh tu luyện, ta chưa từng được chơi đêm thức tịch. Về sau, sư phụ bị yêu quái hại. Để lại ta và sư tỷ lưu lạc giang hồ, đi khắp nơi bắt yêu. Cũng chưa từng được đi chơi thức tịch, chứ đừng nói tới việc chơi. Đồ ngốc, người nói, giữa chúng ta có phải là cái đó, ừ, cái đó, đồng cái gì, cái gì. Đồng bệnh, tương lân. Nhưng cũng không đến nỗi ngốc Vậy hôm nay chúng ta phải chơi thật vui vẻ Để bù đắp cho ngày trước Đi thôi Đi Nhìn kia Đó là công tử anh Tuấn ở đâu vậy Thật đẹp Đúng là rất đẹp Nếu có thể cười với ta thì càng thích hơn Đúng thế Thì ra nam nữ trên trần gian đều trọng mỹ sắc Không uổng công ta đã lao tâm tu luyện ngàn năm Để giữ được dung mạo bất lão này Lệ chủ tịch sao công tử lại một mình ở đây tại hạ đang tìm người có duyên không biết cô nương có đồng ý đi cùng tại hạ không ta đồng ý ta <laughs> đồng ý hay lắm cô nương hai chúng ta cùng đi chơi đêm thức tịch nhé được chúng ta qua đó xem xem được ngài muốn đưa ta đi đâu Nghi Xuân Phường Đến mấy nơi đó làm gì Trịnh Cát nói thích khách biến mất ở đó Chứng tỏ hắn ở đó nhất định có người quen thân Đêm nay là thất tịch Có lẽ sẽ xuất hiện ở đó Chỉ bằng chúng ta âm thầm điều tra Ôm cây đợi thỏ Thì có làm sao Ta thấy ngài là mượn cớ điều tra Đến nơi đó thu hút sự chú ý của cô nương thì có Nếu ta không ăn mặc thế này Họ có mời gọi ta không Nếu cô nhìn không quen Thì đừng đi theo Ta biết rồi Cô là thấy nơi này nhiều mỹ nữ tự thẹn kém người không dám vào trong Cũng may cô ăn mặc như nam nhân Sẽ không ai chú ý đến cô Có điều Nam nhân ở đây điều tuấn tú hơn cô Làm gì mà động tay động chân Bỏ ra Làm chuyện chính quan trọng Này Rốt cuộc cô cũng muốn vào không nếu cô cảm thấy bản thân xấu xí không muốn vào Thì cô cứ đứng ở đây đợi ta là được Cũng chỉ có người hạn hẹp như ngài Mới nhìn dễ bề ngoài Làm gì có người hồng nào phách lối hơn chủ chứ Chủ vào trước Cô vào theo Cô mua nhà lại mua đèn đi Đại ca Lại đây Cô nương mua một cái đi Trên này viết tên người trong lòng mình Và ước nguyện Ước nguyện trở thành sự thật Cái này bao nhiêu Hai quan tiền Đại ca Chúng ta đi thả đèn thôi Được Đi thôi Huynh đón xem muội giữ ước điều gì Dù ta muội ước điều gì Ta cũng hy vọng ước nguyện của muội thành sự thật Cảm ơn đại ca Đại ca có biết Điện tích gặp gỡ ở cầu ô thước không Đương nhiên là biết Chính là cầu ô thước cho ngư lan chức nữ Mỗi năm gặp nhau một lần Chỉ đáng tiếc Sau này số lần tịnh nhi được gặp đại ca còn ít hơn người lần chức nữ gặp nhau rồi Tam muội Hãy tin ta Sau này Chúng ta nhất định sẽ gặp lại Đại ca Sao đại ca không thả đèn Lẽ nào Đại ca không có ước nguyện Và người trong lòng sao Ước nguyện của ta bây giờ là phải bảo vệ đất nước Hơn nữa Người trong lòng của ta ở đâu chứ Vậy Đại ca Một có thể là người trong lòng của huynh được không Sau khi quen biết đại ca Tịnh Nhi Sớm đã có tình ý với Huynh Sau khi tới Nam Cương Tịnh Nhi mới biết Mội đối với Huynh Đã là tình sao nghĩa nặng Mội biết Đại ca luôn để ý tới thân phận công chúa của Mội Không muốn bị mang danh là Dựa Long Phượng Mội đồng ý Vì đại ca mà từ bỏ thân phận công chúa Và tất cả điều khác Tam muội à Thật ra ta Đại ca Huynh hãy nghe hết lời của tình nhi nói đã Muội sợ nếu như hôm nay không nói Sau này Sẽ không còn cơ hội nữa Tâm nguyện duy nhất của tình nhi Chính là được ở bên đại ca Cho dù là một giờ một khắc thôi Cả đời này tình nhi cũng không hối hận Nếu đại ca Không thể đón nhận muội Cũng không sao Tự nhiên nguyện ở bên đại ca Chỉ hy vọng đại ca Không lấy lý do thân phận giữa công chúa và thần tử mà xa cách muội Nếu như vậy Còn đau lòng hơn so với huynh trực tiếp từ chối muội tam muội Chúng ta qua bên kia thả đèn đi Bên kia là bờ sông rồi Qua đó là được Được Đây là Mau chạy đi có người chết Thái thước Hình như bên đó có yêu quái Ta đi trước đây Cô hãy tự bảo vệ mình đấy Này dạ Tam muội đợi ta nhé Đại ca Quả nhiên là do lão yêu làm Thi thể vẫn còn ấm Chắc lão yêu vẫn đang ở gần đây Có cách nào đó có thể tìm thấy lão không Có Bên đó đuổi theo Nghi Xuân Phượng Cô nương lại đây Đi nào Mỹ nhân Lễ thất tịch Sao nặng lại cô đơn một mình vậy Để đại gia đây cùng nặng khoái lạc nhé Đi khoái lạc khoái lạc Dân rượu dân rượu Nhanh nhanh đầy dầu Hôm nay phải hậu hạ mà công tử của ta thật tốt biết chưa Dạ, dạ được dạ. Nào mà công tử uống đi ta không uống Uống đi mà dạ. đồ gỗ Không biết đang làm gì sao Nào nào qua đây qua đây <laughs> Hôm nay vui thật <laughs> Lâu rồi không tới Nghi Xuân Phường Lại gặp được hai vị mỹ nữ ở đây đầy vào đầy vào Nào Mỹ Nhân đừng đi Chúng ta cùng chơi nhé Lại đây Tiểu Di cô nương Nói gì thế Sao Tiểu Di cô nương lại ở đây Người mù sao Ta vừa nói tới nữ tử tên lầu kia Rất giống Tiểu Di cô nương Lẽ nào ở đây có người giống Tiểu Di Mỹ Nhân sai đắm lòng người Để ta tới xem sao huynh đừng nhìn nữa Có thể là ta nhận nhầm người Mất hứng Nào chúng ta uống tiếp Công tử uống đi Nào uống Nào nào uống trước đi <laughs> mỹ nhân Linh Bảo Thiên Tôn Bắc Hải Chi Văn Thổ Địa Kỳ Linh Lệnh Ngã Thông Chân Lệnh Ngã Thông Chân Bên này đuổi theo mỹ nhân mỹ nhân không? Muốn Vậy ta cởi cho ngươi nhìn Được giận rồi Tim của tên hạ tiện này không ngon sao Có ngon hay không Đại nhân móc tim ta ra Tự thưởng thức sẽ biết Điên rồi Đúng ta điên rồi Ta vì tình mà điên Vì nam nhân mà điên Cái ta muốn là nam nhân nếu ông là nam nhân Ta sẽ là của ông Música